xu hướng chính là bạn của chúng ta và nếu chúng ta đầu tư theo xu hướng thì chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền nếu bạn đầu tư về bất động sản thì bạn cũng cần phải đầu tư theo xu hướng nếu bạn đầu tư về forex thì các bạn cũng phải đầu tư theo xu hướng nếu bạn đầu tư vào vàng thì bạn cũng phải cần đầu tư theo xu hướng và nếu bạn đầu tư về chứng khoán thì bạn cũng cần phải đầu tư theo xu hướng và đó là cách mà để chúng ta kiếm được rất nhiều tiền trong bất cứ lĩnh vực nào đó và rất nhiều bạn đã làm cái điều đó ngược lại và chúng ta đã mất bao nhiêu tiền khi mà chúng ta không hiểu rõ uh, việc mà thị trường nó vận động như thế nào và xu hướng nó sẽ vận động ra sao nếu bạn biết được cái điều này thì bạn có thể kiếm được tương đối là nhiều tiền thậm chí là bạn có thể làm giàu được trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán của mình và hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị các bạn đó là làm thế nào để chúng ta có thể nhận biết được cái xu hướng nhận biết được cái hướng đi của dòng tiền lớn và tôi biết rằng là rất nhiều các bạn đã có thể đọc rất nhiều sách nghiên cứu hết cái à, hệ thống đầu tư này hệ thống đầu tư khác mất rất nhiều tiền đi học bao nhiêu khóa học và cuối cùng là chúng ta thấy rằng là không có kết quả và thậm chí là đầu tư thua lỗ còn những người mà không đi học rồi thì chúng ta cũng có thể bị thua lỗ nhiều hơn bởi họ không biết là thị trường vận động theo xuống nào và ở đây hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị các bạn một cái bí mật để các bạn biết rằng là nếu chúng ta biết sự vận hành của xu hướng nó vận hành ra sao thì các bạn có thể à, hướng theo nó để chúng ta đầu tư đầu tư đúng không ạ và xu hướng chính là bạn đồng hành chúng ta và giúp chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền và thậm chí là trở nên thành công và giàu có. Vậy các bạn đã thấy rằng là trong đầu tư các bạn cần phải nắm rõ về một cái tổng thể giống như là quy luật vũ trụ đó, nó luôn luôn vận động theo những luật như luật nhân quả, luật hấp dẫn, à, luật trọng trường, lượng đủ thì chất đổi, lượng đủ chất đổi và rất nhiều luật khác nữa thì ở đây trong đầu tư chứng khoán hoặc bất cứ đầu tư gì chúng ta cũng có những quy luật như vậy và các bạn đã thấy rằng một cái biểu đồ mà tôi đã chia sẻ rất nhiều thời gian vừa qua đó là các bạn được biết rằng là với bất cứ một cái lĩnh vực nào đó để đầu tư thì chúng ta thấy là nó có một cái giai đoạn tích lũy và giai đoạn này chúng ta gọi là giai đoạn đầu tư giá trị à, thường thì giai đoạn đầu tư giá trị nó dành cho các quỹ dành cho các tập đoàn lớn dành cho những người có rất nhiều tiền bởi vì cái giai đoạn này có thể nó nó kéo dài rất là lâu ạ khi mà bạn biết rằng là cái giai đoạn đầu tư giá trị ấy, nó kéo dài rất là lâu đúng không rất lâu thì các bạn biết rằng là chúng ta sẽ không thể biết thời điểm nào cái giai đoạn tích lũy đó kết thúc bởi vì bản thân những cái giai đoạn đó um, nó có phù hợp với thị trường không nếu thị trường mà lúc đó nó thuận lợi thì nó mới lên còn nếu không thuận lợi thì nó không lên nên chúng ta cần phải nghiên cứu một giai đoạn tiếp theo mà tôi cũng đã chia sẻ rồi đó là giai đoạn thị trường hình thành cái đà tăng trưởng về EPS. EPS là lợi nhuận trên một cổ phiếu. Nếu lợi nhuận trên một cổ phiếu mà có sự tăng trưởng thì chúng ta biết rằng các nhà phân tích kỹ thuật, các nhà phân tích về gì ạ? Về cơ bản họ sẽ biết rằng là cái cổ phiếu này đang có dòng tiền lớn tham gia vào, đúng không? Đang tham gia vào và lúc đó nó sẽ hình thành các mẫu hình à, các mẫu hình nó liên quan đến định lượng đó là giá khối lượng và chúng ta thấy là dòng tiền lớn bắt đầu tham gia vào đấy là những giai đoạn cực kỳ tích cực mà bạn bắt đầu có thể tham gia à, tuy nhiên sau cái giai đoạn này thì các bạn biết rằng là thị trường đã bước vào một cái giai đoạn tăng trưởng cực độ và chuẩn bị bước vào một cái giai đoạn chúng ta gọi là giai đoạn suy thoái hoặc giai đoạn điều chỉnh và khi mà chúng ta biết rằng là mọi cái sự tăng trưởng thì đến một giai đoạn nào đó nó cũng có cái sự dừng lại hoặc là kết thúc. Nên chính vì vậy thì chúng ta cần phải biết là giai đoạn đó là giai đoạn nào. Và khi giai đoạn đó bắt đầu uh, có sự điều chỉnh thì chúng ta thấy là nó sẽ mất cái cái sự uh, cân bằng về tăng trưởng nên lúc đó có lượng cung bán ra rất mạnh và lượng cầu thì chúng ta biết rằng cái lượng cầu hấp thụ gần như là ít đi và chỉ có nhà đầu tư nhỏ lẻ cá nhân chúng ta khi mà chúng ta lại không biết được là lúc này nhà cái hay là nhà tạo lập họ đang bán ra và họ chúng ta lại tiếp tục mua tiếp tục mua và chúng ta nghĩ là chúng ta đang được cái món hời bởi vì giá của nó đang giảm thấp hơn so với đỉnh rất nhiều và những cái mẫu hình bán tháo bắt đầu diễn ra liên tục và các nhà đầu tư chúng ta gọi là cá nhân đã ăn trọn toàn bộ những cái gì ạ cái lợi nhuận mà nhà đầu tư lớn bán ra và chúng ta sẽ là những nạn nhân và các bạn biết rằng là để chúng ta hiểu rõ về xu hướng trong cái hôm nay thì tôi muốn chia sẻ các bạn một số cái phương pháp để các bạn có thể uh, định giá cũng như là lựa chọn cái xu hướng cho cái việc đầu tư của mình đầu tiên thì có một cái phương pháp đơn giản nhất mà tôi nghĩ là phần lớn các bạn có thể sử dụng được và cái phương pháp này uh, thường thì các bạn đi học Tôi biết rằng các bạn đi học rất nhiều cái khóa học và những cái phương pháp này họ cũng chia sẻ. Nhưng tôi biết rằng là bạn mất rất nhiều tiền. Tôi khẳng định là mất rất nhiều tiền. Thì ở đây họ chia sẻ à, một cách thức như này. À, thường thì họ sẽ chia sẻ với chúng ta đó là à, đường trung bình động. Ở đây chúng ta thấy là có một cái đường trung bình động là 200. Chúng ta thấy không? Đây là cái đường trung bình động. 200 tức là đường trung bình của 200 ngày giá 200 ngày gần nhất đó là nếu cái đường này đầu tiên chúng ta gọi là hướng lên à, thường thì khi mà cái đường này hướng lên thì chúng ta thấy là xu hướng của nó đang lên đường trung bình 150 ngày nằm trên đường trung bình bao nhiêu trung bình của 200 ngày đường trung bình của 50 ngày nằm trên đường trung bình của 150 ngày và giá nằm trên đường trung bình này trung bình của 50 ngày thì chúng ta thấy là thị trường đã bước vào xu hướng tăng lên và có một số thì ờ, họ sử dụng thêm cái đường trung bình 20 ngày và cứ đường trung bình 20 ngày cắt cái đường trung bình 50 ngày là họ báo mua và làm sao khi mà nó hướng lên thì à, lúc này chúng ta thấy là à, họ bảo mua nhưng tuy nhiên các bạn nên nhớ này tất cả cái định hướng này các bạn nhớ cho Dũng một điều đó là chúng ta chỉ định giá khi mà cổ phiếu bước vào cái giai đoạn chúng ta gọi là giai đoạn 2 giai đoạn mà thị trường bắt đầu vào chu kỳ tăng trưởng cái đoạn một này cái đoạn một mà các bạn biết rằng là đáy sau bằng đáy trước đỉnh sau bằng đỉnh trước thì các bạn thấy là cái đường SMA 200 SMA 150 SMA 50 gần như nó cuốn với nhau gần như nó cứ lên xuống lên xuống và chúng ta thấy là đợi cái giai đoạn này rất nhiều người đã mua ở trong giai đoạn uh, gọi là giai đoạn tích lũy này mất rất nhiều thời gian và nhiều công sức mà cổ phiếu không lên nhưng khi mà chúng ta bán ra cái thì cổ phiếu đã tăng ở mầm và dẫn đến chúng ta bị thua lỗ thì đây Dũng muốn nói các bạn rằng là việc sử dụng cái đường trung bình này này nó chỉ định hướng cho chúng ta có thể trung hạn dài hạn có thể ngắn hạn một chút nhưng nó không phải là những tín hiệu để chúng ta mua và rất nhiều người đã sử dụng tín hiệu này để mua Tại vì những tín hiệu này nếu chúng ta sử dụng á, thì nó chỉ đúng bao nhiêu ạ các bạn biết là đúng bao nhiêu 95% nó phải đạt tiêu chí này là nó tăng nhưng chúng ta biết rằng những cái siêu cổ phiếu thì nó chỉ có là 5% siêu cổ phiếu tăng mạnh nhất nó vừa đạt tiêu chí này nhưng nó phải đạt một tiêu chí khác nữa còn 90% có thể khi nó đạt tiêu chí này chưa chắc nó lên nhưng tất cả những cổ phiếu trở thành những cổ phiếu mạnh thì nó phải đạt tiêu chí này các bạn hiểu không ạ nếu các bạn thấy hiểu thì hãy comment là hiểu cho Dũng được biết hãy comment đi ạ hãy comment hãy comment bởi vì Dũng muốn biết các bạn có hiểu hay không và sau khi mà các bạn thấy là cái chu kỳ là đang tăng chẳng thế thì thực tế là khi mà bạn thấy là rất nhiều trường hợp nó đạt tiêu chí này nhưng chưa chắc nó đã tăng nhưng ở đây các bạn biết rằng là tiêu chí này đã đạt thì chứng tỏ là cổ phiếu sẽ vào chu kỳ trung hạn dài hạn và nếu ngắn hạn mà cái đường SMA 50 này nó cũng nằm trên SMA 150 và giá nó nằm phía trên nữa thì rõ ràng ngắn hạn của nó đang là một xu hướng đi lên tích cực và lúc đó chúng ta thấy là dựa vào những cái uh, mẫu hình khác nữa thì chúng ta sẽ biết rằng cổ phiếu này sẽ là một trong những cổ phiếu thành công à, tuy nhiên thì ở đây cái phần này tôi muốn chia sẻ các bạn đó là cách xác định xu hướng đấy ạ xu hướng chứ là xu hướng dòng tiền và trong giai đoạn này thì các bạn biết rằng là khối lượng tăng giá tăng khối lượng giảm thì bắt đầu có giá có xu hướng giảm đấy đấy là cái đặc điểm mà chúng ta cần lưu ý và giai đoạn cuối của nó đó là các bạn biết rằng nó sự dao động rất là mạnh về giá và khối lượng thì ở đây trong cái phần này Dũng không nói về khối lượng không nói về giá như các bạn thấy rằng giá rõ ràng là dao động rất lớn nhưng tuy nhiên các bạn thấy là các đường trung bình bắt đầu có xu hướng là uh, cắt nhau trong hướng chiều ngược lại chẳng hạn đường SMA 150 có xu hướng cắt SMA 200 đường SMA 50 có xu hướng cắt SMA gì ạ à? à, 150 chúng ta biết rằng là khi mà cắt như vậy hoặc là đường giá cũng cắt SMA 50 thì rõ ràng là xu hướng ngắn hạn nó đang bị làm sao điều chỉnh và xu hướng uh, trung hạn cũng đang điều chỉnh và xu hướng dài hạn của SMA gì ạ à? SMA 200 giá thì đang nằm SMA dưới SMA 200 rồi nó cũng đang điều chỉnh thì lúc này ở lúc mà chúng ta cần phải thoát ra bởi vì đầu tư theo xu hướng mới có tiền còn đầu tư ngược xu hướng thì mất tiền còn trừ trường hợp ai là gọi là bán khống ai là người mà short ở đây mang tính chất là đầu tư phái sinh với những chỉ số VN50 thì chúng ta sẽ có tiền còn nếu chúng ta đầu tư theo kiểu là bắt giao rơi thì các bạn sẽ là một trong những nạn nhân và nạn nhân đấy là do chúng ta gì ạ chúng ta thiếu kiến thức thiếu hiểu biết và rất nhiều người khi mà tham gia đầu tư một là chúng ta cần phải gì ạ nghiên cứu tìm những cái sách nào đó mà chúng ta nghiên cứu phù hợp Tại vì có rất nhiều sách, hàng trăm cuốn sách các bạn cần phải nghiên cứu. Các bạn nhớ nha, chúng ta có hàng trăm cuốn sách chúng ta cần phải nghiên cứu và sau khi bạn nghiên cứu thì bạn cần phải tìm ra nó phương pháp nó phù hợp với tính cách con người của vị bạn. Sau khi bạn tìm cách tính cách người của bạn thì bạn bắt đầu thực hành thì bạn cũng phải trải qua rất nhiều cái giá giá để các bạn biết rút ra bài học và thậm chí có rất nhiều người bị thua lỗ rất nặng thua lỗ rất nặng và tôi muốn các bạn hiểu rằng là nếu các bạn muốn đầu tư thành công Đầu tiên các bạn cần phải tìm cho một người thầy dạy mình bằng những phương pháp mà phù hợp với chính mình ạ. Cần phải tìm ra một người thầy phù hợp với phương pháp, phù hợp với tính cách con người của mình. Đấy là cái yếu tố quan trọng. Bạn có thể đọc rất nhiều sách nhưng bạn cần phải tìm ra những người mà đã thành công và uh, hướng dẫn bạn. Sau khi những người thầy đó thì bạn cũng cần một người cốt. Tại vì khi người ta dạy với bạn á, các bạn nhớ nhá, khi người ta dạy các bạn thì các bạn đang ở tầm gì ạ? Tầm học và biết thôi tức là hiểu và biết thôi còn tầm cao hơn các bạn cần phải hướng đến đó là phải cốt ạ cốt là gì cốt là các bạn phải hướng dẫn các bạn là thúc giục các bạn nghiên cứu thúc giục các bạn thực hành để làm sao khi mà các bạn thực hành các bạn đưa vào trải nghiệm thì nó sẽ có lúc đúng lúc sai thì người người đó sẽ cho bạn biết người đó sẽ hướng dẫn cho bạn biết để bạn làm làm trong quá trình làm thì áp dụng vào lý thuyết áp dụng vào những cái gì bạn hiểu để bạn biết nó vì sao nó đúng vì sao nó chưa đúng sau khi mà các bạn à, thực hành nhiều lần thì bạn biết là những cái nào đúng thì các bạn đấy là một bài học rất tuyệt vời cái nào sai bạn cũng học được bài học rất tuyệt vời để rút kinh nghiệm và cứ tương tự như vậy thì những kiến thức đó nó sẽ giúp bạn à, nhân nhuyễn nhân nhuyễn và khi bạn đánh đánh giá phân tích và dẫn đến là gì ạ nó trở thành sáng tạo là của bạn và bạn thêm một cái người nữa có thể dẫn dắt bạn đó là những người mà có thể là đã thành công Ờ, đã thành công trên thị trường và những người đó thì có thể cùng bạn đặc biệt là những người đã rất thành công rồi cùng bạn đồng hành với thị trường bởi vì trong thị trường nó có những cái lúc mà thực sự là khó khăn và những người đấy họ đã thất bại rồi họ đã thất bại rồi và sau đó họ thành công thì lúc đó họ sẽ chỉ cho bạn một cách à, đi đúng hướng hơn đấy đấy là cách mà với những nhà đầu tư cá nhân với những người mà mới tham gia thị trường thậm chí là những người đầu tư lâu năm chúng ta cần phải nắm rõ được ba cái cái người thầy là như vậy người thầy thứ nhất là người thầy dạy chúng ta về đi à, về kiến thức có thể có những người thầy dạy chúng ta về kiến thức dạy chúng ta hiểu và có thể cốt luôn chúng ta và có thể là hướng dẫn chúng ta đầu tư trên thị trường luôn nhưng có những người thầy chỉ dạy chúng ta về kiến thức về hiểu thôi còn người cốt là người khác và người trải nghiệm là người khác nên việc mà bạn tìm được những người thầy mà nó đầy đủ tất cả uh, cái kinh nghiệm này đầy thật uh, dạy bạn về kiến thức này cốt bạn này và đồng hành với bạn thì đấy là điều tuyệt vời nhất thì trong phân tích hoặc là trong đầu tư nếu bạn thiếu ba điều đó thì tôi tin chắc rằng là bạn rất là khó để thành công bởi vì có rất hàng trăm cuốn sách và Dũng ở đây Dũng cũng đọc rất nhiều sách và Dũng đã trải qua rất nhiều thất bại thực sự là thất bại phá sản và đây chính là cái cách mà các bạn cần hiểu thì khi ở đây các bạn đã thấy là cái bước mà Dũng chia sẻ với quý vị các bạn à, về xu hướng thì các bạn biết rằng là trong xu hướng các bạn đã thấy là các đường trung bình động mà các bạn vừa thấy ở vừa rồi thì các bạn còn cần phải nắm rõ về giai đoạn tích lũy nó là sao bởi vì các bạn nhìn thấy cái biểu đồ ở ở đây tôi chia sẻ ở trong giai đoạn tích lũy nếu mà các bạn nhìn cái biểu đồ này thì các bạn thấy là rất lằng nhằng nhưng về cơ bản nó đều có một cái quy luật chúng ta biết rằng là quy luật là nhân quả nó cũng quy luật và quy luật nó vận hành như nào quy luật hấp dẫn nó cũng có quy luật quy luật nó vận hành như nào và quy luật lượng đổi chất đổi nó cũng có quy luật và quy luật đó nó vận hành như nào thì có những cái buổi sau này Dũng sẽ chia sẻ với các vị bạn đó là quy luật như vậy và quy luật vận động của đáy của phiếu nó cũng có những quy luật ở đây các bạn nhìn thấy là đây ở đây thì tôi cũng đã chia sẻ một số các bạn đã nhìn thấy biểu đồ này rồi ạ và những quy luật này nó có những quy luật test giả sử trong thị trường ở của chúng ta nó đang ở giai đoạn A này nó đang ở cái giai đoạn A và chúng ta biết rằng sau giai đoạn A thì nó có cái quá trình rũ bỏ rung lắc rất nhiều và thời gian có thể là mất rất nhiều thời gian nếu bạn không nắm rõ được cái quy luật này thì bạn mua quá xa thời điểm mà cổ phiếu tăng lúc đấy bạn có thể bị thua lỗ và nếu bạn mua quá muộn thì cổ phiếu đã tăng rất mạnh rồi nên sau cái quy luật này thì bắt đầu chúng ta thấy là cổ phiếu hoặc là thị trường chung nó tăng rất mạnh sau khi tăng rất mạnh thì các bạn lấy trên đỉnh nó cũng đã hình thành rất nhiều các điểm các bạn nhìn thì các bạn thấy là nó rất lằng nhằng tuy nhiên thì nếu chúng ta hiểu chúng ta sẽ biết rằng là BC là gì AR là gì ST là gì UT là sao tất cả những cái giai đoạn này giai đoạn A nó cần những điều kiện gì giai đoạn B nó cần những điều kiện gì doét đoạn C nó cần những đoạn gì và giai đoạn D nó có những điều kiện gì này trước khi nó chuyển hướng vậy bạn không biết nó chuyển hướng và bạn cứ lên diễn đàn bạn nghe một ai đó người ta nói nọ bạn nghe người ta nói kia bạn nghe và dẫn đến bạn giống như là cái người mà không có chứng kiến nghe người ta nói bạn không có chuyến bạn không hiểu thì bạn sẽ bị thua lỗ chắc chắn bạn thua lỗ nên việc mà bạn luôn luôn cần phải tìm ra cho mình một hệ thống đầu tư phù hợp với tính cách con người của bạn bởi vì tôi biết rằng là ngoài kia có rất nhiều cái hệ thống đầu tư khác nhau nhưng tôi nói các bạn chỉ có khoảng 2% đến 3% khi người ta ứng dụng nó mới thành công đấy tại vì vấn đề là khi mà chúng ta không biết chúng ta ứng dụng nó bị sai sai các bạn ạ <clears throat> khi các bạn sai thì các bạn không biết đâu là đúng đâu là sai và bạn hoảng loạn và tâm lý các bạn nó tạo ra những hành vi rất là khác nhau vậy trong quá trình mà tăng tốc ở cái đoạn tích lũy này thì các bạn biết rằng trong cái giai đoạn kết nối giữa giai đoạn mà tăng trưởng này nó có một cái giai đoạn tiếp theo đó là giai đoạn gì ạ đó là nó hình thành những cái mẫu hình và mẫu hình này chúng ta gọi là những cái mẫu hình về dòng tiền ạ những cái mẫu hình này bạn cũng cần phải hiểu có những đoạn thì nó rũ rất mạnh và nó tạo ra một xu hướng có những đoạn nó tích lũy sau đó tạo xu hướng có những đoạn thì nó rũ bỏ xong nó tạo ra xu hướng thì tất cả những cái đấy nếu bạn không học bạn không hiểu thì bạn sẽ có thể gặp rất nhiều rủi ro và những cái mẫu hình này các bạn cần phải nghiên cứu học hỏi từ những nhà bậc thầy như Mark Mini, như O'Neill, như là Livermore, như là Soros hoặc là tất cả những nhà đầu tư cá nhân huyền thoại các bạn nhớ nhé các bạn chỉ tập trung vào những nhà đầu tư cá nhân huyền thoại thay vì các bạn nghiên cứu quá nhà uh, quá sâu về các quỹ bởi vì các quỹ nó không dành cho quý vị bạn đấy là tư duy tư duy là các quỹ nó không dành cho quý vị bạn chỉ có các nhà đầu tư cá nhân thành công bạn nghiên cứu như họ với họ họ biết là các họ làm gì thì họ các bạn sẽ biết rằng là à, cổ phiếu nó tăng như thế nào thì các bạn thấy là trong tất cả những cái thời điểm này thì những cái điểm mà nó tăng bứt phá như này nhưng bạn biết là nếu bạn mua ở những cái điểm khác nhau bạn có thể bị thua lỗ à, tất cả những cái này nó đều có những cái mẫu hình luôn luôn lặp đi lặp lại và khi bạn hiểu được rõ vấn đề này thì chỉ cần một lệnh bạn có thể kiếm được cái lợi nhuận có thể một năm bạn đầu tư bạn không có gì ạ có cái lợi nhuận vậy nên chính vì vậy thì trong đầu tư forex trong đầu tư phái sinh với tôi thì tôi cũng cần phải đợi khi nào cổ phiếu tích lũy đủ tôi mới mua khi nào cổ phiếu xác nhận tôi mới mua khi nào nó phải hình thành mẫu hình tôi mới mua nên chính vì vậy thì trong tất cả mẫu hình này uh, trong cái chia sẻ này các bạn biết rằng là để chia sẻ toàn bộ cái khối lượng về các mẫu hình này thì có lẽ là uh, phải mất khoảng 5 đến 6 buổi các bạn mới có thể biết hết được nhưng đây cho các bạn thấy là bức tranh toàn cảnh về vì sao các bạn cần phải nắm rõ được nó và đây là nó tuân theo ba quy luật quy luật nhân quả quy luật gì à, nỗ lực thành công và quy luật cung cầu tất cả cái mẫu hình này nó phải nằm trong vậy và các bạn biết rằng là tất cả cái mô hình đấy nó đều liên quan giá và khối lượng tại vì trên ngoài kia thì có rất nhiều người uh, khi mà áp dụng mẫu hình thì không liên quan đến gì đến khối lượng nên dẫn đến chúng ta bị uh, thua lỗ và cái cuối cùng mà các bạn cũng thấy là cũng xác định xu hướng thì nó cần một cái công cụ khác đó là sóng Elliott các bạn biết rằng là sóng Elliott ở đây thì có rất nhiều người áp dụng như tôi biết rằng là 100 ông thì áp dụng sóng Elliott khác nhau ông nào cũng áp dụng sóng khác nhau và dẫn đến thì uh, các kết quả khác nhau và dẫn đến chúng ta bị thua lỗ kể cả những người thầy và những người trò họ cũng có những tư duy khác nhau về sóng Elliott nên chính vì vậy khi mà bạn đầu tư hoặc bạn thực hành sóng Elliott thì thay vì bạn hiểu về gốc của nó gốc của nó giả sử đây các bạn biết là trong một sóng một này nó cũng có gì ạ có năm sóng đây giả sử nếu mà chúng ta gọi là sóng một thì nó có cũng sóng một sóng hai sóng ba sóng bốn sóng năm thì tôi sẽ nói cho bạn một cái cách để các bạn thấy thấy là sóng Elliot nó vận động ra à, chúng ta biết là một cái giai đoạn đầu tiên tăng rất mạnh chúng ta gọi sóng một sau đó sóng hai là sóng điều chỉnh à, sóng điều chỉnh và tiếp đó thì chúng ta có sóng 3 đây là sóng 3 xong cái sóng 3 này là thường sóng 3 là sóng tăng mạnh nhất và khi mà kết thúc sóng 3 thì nó có một sóng 4 là sóng điều chỉnh và cái sóng cuối cùng là sóng 5 đấy là một cái giai đoạn một chu kỳ cả thị trường nếu bạn bạn áp dụng theo ngày thì nó có sóng e-lướt theo ngày nếu bạn áp dụng theo phút thì nó có sóng e-lướt theo phút nếu bạn áp theo tuần thì sóng e-lướt theo tuần nếu bạn áp dụng theo gì tháng thì có sóng e-lướt theo tháng nên việc mà các bạn sử dụng theo sóng e-lướt sử dụng các công cụ nào để áp dụng vào đầu tư của mình và thường người ta ứng dụng trong đầu tư phái sinh nhiều hơn tiếp theo các bạn thấy là sóng giảm thì nó có ba sóng giảm đó là sóng A và sóng B sóng C ạ sóng A là sóng giảm mạnh nhất sóng B là sóng hồi và sóng C là sóng giảm mạnh uh, cũng rất mạnh và gần như đây là một sóng cuối và nó có thể có những cái sóng mở rộng nữa và các bạn biết rằng là nếu các bạn đo đạt các sóng mà các bạn không hiểu rõ thì các bạn thấy rằng là à, tôi tin rằng các bạn sẽ thấy rằng ở mọi thứ nó sẽ bị loạn hết bởi vì trong sóng này trong sóng một nó cũng có 5 sóng sóng trong sóng trong sóng điều chỉnh thì chúng ta cũng có sóng này ABC và trong sóng 3 nó cũng có 5 sóng và trong sóng điều chỉnh nó cũng có sóng ABC và tương tự như vậy trong sóng 5 thì nó cũng có gì ạ? Có 5 sóng và ở đây chúng ta thấy là sóng điều chỉnh, sóng A nó có 5 sóng, sóng tăng thì nó lại có sóng ABC sóng giảm ở đây thì nó có ABC nhưng sóng tăng ở đây nó có ABC nó ngược lại là chu kỳ tăng và các bạn biết rằng là uh, với việc mà chúng ta phân tích về sóng thì có nhiều trường hợp thì trong cái sóng năm này này sóng năm nhỏ nó lại có có gì ạ có những cái sóng nhỏ nữa thì việc mà bạn phân tích bạn đánh giá mà bạn không hiểu rõ về nó thì tôi tin tin chắc là uh, khi mà tôi chia sẻ một cách đơn giản như này nhưng có lẽ là nó còn rất nhiều sóng nữa sóng phẳng sóng tam giác và uh, rất nhiều sóng ở trong e-, ELF áp dụng nên khi mà rất nhiều người khi mà học tôi biết rằng là học hàng mất mấy chục triệu nhưng khi mà áp dụng sóng nó không có kết quả bởi vì bạn không hiểu về bản chất của nó bạn cứ nghĩ là ờ, đo sóng và bạn thiếu cái phần là nhân quả tức là quy luật cung cầu quy luật về khối lượng quy luật về nỗ lực thành công khi mà áp dụng thì các bạn sẽ thấy là các bạn có thể gặp rất nhiều rủi ro nhưng nếu bạn áp dụng sóng Elliott này với gì ạ với cái à, những cái quy luật mà tôi chia sẻ như là nhân quả nỗ lực thành công hoặc là à, à, quy luật à, cung cầu thì các bạn biết rằng là những cái thời điểm nào cổ phiếu tăng hay những thời điểm nào cổ phiếu giảm hay những sóng nào chuẩn bị kết thúc hoặc sóng nào có thể mở rộng thì các bạn nhìn ra một bức tranh sẽ tốt việt đẹp hơn à, một lần nữa thì à, tôi à, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ à, những cái video này của tôi ngày hôm nay. À, chúc các bạn có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Nếu bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh ở phần dưới là Quang Dũng DVD để tối mai khi mà tôi chia sẻ thì các bạn sẽ là những người đầu tiên, những người mà sở hữu những video của tôi ngày hôm nay. À, một lần nữa xin cảm ơn các bạn.